Đinh gia phòng đại lời thiên tử xin chào người dân của ta Nay đinh gia phòng đại lời thiên tử quay đầu lết ta Like sờ phần phải Hy vọng nhớ like, chia sẻ rồi lên cái kênh ủng hộ kênh để giúp cho đinh gia phòng đại lời thiên tử Sớm nhận lúc bà khen Nay chơi phần phải á Rồi like sờ phần phải Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đinh gia phòng đại thiên tử Ai là fan mộ của đinh gia phòng đại thiên tử xin hỏi bình luận rất tiền hiền nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận nước phạt tại chừng nào ngài thiên tử nhận được ba nốt giáo chừng đó như thần nói tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là đến gia thọ thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận nước phạt mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đừng đổi tên nghe tôi đi thiên tử ngàn không tin nhớ là chứ sao không họ đến gia thọ thiên tử nghe nhớ không họ đến gia thọ thiên tử đinh gia thọ thiên tử á nhớ không phải nhưng phòng lại lên thiên tử nghe anh là phê một có tính với phòng lên thiên tử xin lỗi mình lớn thì mọi người thấy linh như thần lệ xin tử nói có hay không ra luận lý có hay không nhớ like chia sẻ rồi lên cái kênh ủng hộ kênh đi Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. That's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, Bệnh lâm gần tới gần lắm cho Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. Đừng thân cấp bạn quen hiền. Nghe tiếng của mình thôi, đừng nghe tiếng của ai hiền. Với Lan chia sẻ ủng hộ đến với Phạm Linh Thiên Tử. I never forgot. Even I love him awful than the But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. Đừng hy vọng lại tin tưởng chơi lai sao á. Nhớ Get the hell out of Bigfoot ra and như họ lại chúng đỡ không I bet your mom was not too happy. She was happy enough to marry a Nazi. Reason number 356 to escape. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Đừng bị thắng sắp tận hiểu. Nghe tiếng của mình thôi, đừng nghe tiếng của Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ đến với Thọ Lê Thiên ai là fan một của Linh Gia Thọ Lệ Thiên tử xin hãy bình luận lấy tiền Tự chơi vậy sao gọi mình là Linh Gia Thọ Lệ Thiên tử vậy Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe. Được siêu ba bản thân chính là ta, sure, I'm không chính ta, gia cấp không chính ta, lưu không chính là ta, lưu siêu bá chính ta, gia lâm chính ta, chỉnh lên thân nhân chính là ta, đinh gia thần lễ thiên tử, thiên tử vần đế thường đen, tay lớn nhất của ngọc vàng thần đế chứ lòng vàng. Nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia thần lễ thiên tử. My step ass keeps tools down in the garage. I bet you can find something to fix your camera. Thôi về thôi, cũng biết nó ờ, cái chơi về không? yeah yeah yeah Em like chia sẻ ủng hộ Linh Gia Thuận em xin lỗi hiền Anh à, là fan mẫu của Linh Gia Thuận xin lỗi xin lỗi bình luận nó thì hiền Nhớ ủng hộ Linh Gia Thuận xin lỗi hiền nhớ like chia sẻ lên lên cái kênh là một kênh để giúp cho đến cho thời đợi sớm nhận quà hen nay đến giai phòng lên xin tử chơi like sờ phòng bảy á nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giai phòng lên xin tử hen con bạn mới nhắn tin I haven't seen this place in five years. Seems like forever. Vậy là chứ sao mà họ đến giáo thoại xin đỡ hiền. là phải một của linh cho thọ để xin lỗi xin lỗi mình lên đó tiền đi quanh ờ, làm gì đó cái khúc này làm gì quanh mẹ rồi warns you to stay away from that place. It's dangerous. You're like, you have no idea what kind of stuff out there. Stay away. I'm serious. No need to go there now. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đến chiếc thọ lên thiên tử nha. Ai là phải một của đến chiếc thọ lên thiên tử xin lỗi bình luận đó thiệt. feel autumn pushing out the summer. I should be able to find the tools I need here. thôi nhớ like chia sẻ mọi đến cho thọ lên xin lỗi bây giờ hết ờ, hết tiết ờ, làm gì nữa rồi Nope. Someone locked it from the Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ kênh cho Thọ Lê xin lỗi nha. Check out Chloe's stepdad must be a gearhead. Well, I hope not. no password. Like it would help me find tools anyway. This must belong to Chloe's stepdad. No password. Like it would help me find tools anyway. thôi hẹn gặp mưa sau hẹn gặp mưa giống của lần sau nhớ với like chia sẻ mọi đến với phần xin lỗi em bye bye